phỏng vấn người ngoài hành tinh Địa cầu là nhà ngục Từ năm 1947 đến nay, tôi luôn sống trong nỗi đau khổ cực độ. Người biết rõ ngọn nguồn chân tướng là tôi đây, lại không thể nói ra điều gì và cũng không dám nói. Tôi đã chịu đựng kiểu cuộc sống như thế này quá đủ rồi. Họ vì để đảm bảo thông tin bị che giấu và đè nén, đã có rất nhiều người biết sự tình đều bị ám sát. Tôi đã cất giấu bí mật tay trời này tròn 60 năm. Trong suốt 60 năm này, tôi luôn luôn bị nhồi nhét rằng bảo vệ bí mật chính là đang bảo vệ nhân loại. Bởi vì rất nhiều sinh mệnh trí tuệ ngoài hành tinh thực sự có tồn tại hơn nữa từ rất lâu họ đều đang giám sát mỗi một người trên trái đất này những loại thông tin như thế này sẽ gây nên sự chấn động cực kỳ lớn đến dân chúng đang bị tẩy não trong thời gian dài và rất có khả năng dẫn đến sự khủng hoảng và hỗn loạn vì thế không để họ biết mới là chính xác nhất và làm như vậy là để bảo vệ họ. Tôi này đã 83 tuổi rồi. Sau khi gửi bức thư và món đồ này đi, thì tôi đã quyết định chọn cái chết an lạc. Những bí mật đã theo tôi suốt 60 năm này không thể nào bị chôn vùi sâu dưới nắm mồ được. Mỗi một người trong các bạn đều nên được biết chân tướng thực sự của thế giới này. Quý vị và các bạn thân mến, hẳn là một số bạn nghĩ rằng những thông tin trên thuộc một bộ phim khoa học viễn tưởng. Kỳ thực, đây là bức thư mà tác giả Lauren R. Benzer nhận được từ Mark Android trước khi lâm chung. Bà là nữ y tá từng phục vụ trong trại quân sự New Mexico, Mỹ, đồng thời còn từng tham gia sự kiện UFO tại Roswell. Bức thư này chỉ là một trong số tài liệu mà Pencer nhận được từ gói bưu kiện mà bà Max Android. Trong đó có một số bản thảo cũ, một số được in bằng máy in đời cũ, một số được viết tay, một số tờ giấy có dấu vết rõ ràng của việc được sử dụng thường xuyên và hầu hết trong đó đều là stop, secret, tối mật. Bất cứ điều gì được tiết lộ cũng đều là tin tức có tính bùng nổ. Spencer hồi âm theo địa chỉ trên thư nhưng được biết chủ nhân đã qua đời bởi vì bức thư mà bà Android thực sự vô cùng khẩn thiết và Pencer cũng không thể tìm ra bất kỳ điều gì thiếu sót nên ông đã quyết định xuất bản cuốn sách phỏng vấn người ngoài hành tinh để ghi lại những thông tin trong gói bưu kiện bao gồm nội dung những cuộc phỏng vấn giữa Mark Android và người ngoài hành tinh đại chiến giữa các tinh cầu văn minh thời tiền sử và đặc biệt là bí ẩn về nhà ngục địa cầu. Đồng lãnh địa mở mang bờ cõi chinh phục các thiên hệ. Người hành tinh này tên là Aero, đến từ một xã hội văn minh cổ lão và xa xôi ở ngoài không gian, được gọi là The Domain hay Đồng lãnh địa. Đồng lãnh địa quản lý vô lượng các tinh hệ bao phủ một phần tư vũ trụ hữu hình và đã tồn tại hàng nghìn tỷ năm họ đã phát triển kỹ thuật du hành vượt thời không cách đây 8 tỷ năm, có thể xuyên việt cự ly hàng tỷ năm ánh sáng chỉ trong một ngày. Sau đó họ phái xuất quân viễn chinh đi mở mang bờ cõi, chinh phục các thiên hệ khác. Những tinh cầu bị chinh phục sẽ trực tiếp sáp nhập vào bản đồ của đồng lãnh địa mà không cần sự đồng ý hay thương lượng của cư dân đương địa. Arrow cho biết tự kỷ chân chính của họ tồn tại ở phương thức linh hồn. Khi thực hiện các nhiệm vụ trong không gian, họ sẽ cư ngụ trong cái thân thể tiểu xám nhân này. Những cái thân thể giống như thế nhân này được chế tác bằng vật liệu do nhân công tổng hợp thành. Nó sẽ tiến hành phối hợp với một vị phi hành gia đặc định bằng một chủng sóng điện tử đặc định tần số của mỗi một loại sóng điện tử và mỗi một thân thể của thế nhân là độc nhất vô nhị, cũng giống như việc không có dấu vân tay của hai người nào giống hệt nhau. Vậy thì họ làm thế nào để điều khiển phi thuyền vũ trụ? Phương thức thiết kế của phi thuyền và thế thân rất tương hợp và cũng căn cứ vào đoạn tần số của mỗi vị phi hành viên mà được điều chỉnh đặc biệt Nhờ đó phi thuyền có thể do phi hành viên dùng ý niệm để điều khiển. Vì vậy, dù trên phi thuyền không có các thiết bị điều khiển hay định vị phức tạp, nhưng vận hành lại vô cùng đơn giản và linh hoạt. Tuy nhiên, công nghệ cao này cũng có những điểm yếu, nó sẽ không hoạt động nếu như không có điện. Khoảng 10.000 năm trước, quân Viễn Chinh của Đồng Lãnh Địa bắt đầu đến thăm giải Ngân Hà. Là một trong những sĩ quan với nhiều vai trò, một phi hành gia và cũng là một công trình sư. Thế nhưng, một điều hết sức bất ngờ đã xảy ra khi đồng lãnh địa đặt chân đến hệ ngân hà. Đó là họ đã hoàn toàn thất thủ. Quân viễn chinh của đồn lãnh địa bị giam hãm tại nhà ngục địa cầu. Khoảng 10.000 năm trước, giải ngân hà có một chính quyền trung ương tổng bộ đặt tại cụm 7 sao ở cuối chòm sao Bắc Đổ, arrow Gọi nó là cựu đế quốc. Cựu đế quốc cũng là một nền văn minh công nghệ cao, nhưng hiển nhiên là không phát triển bằng đồng lãnh địa. Vì vậy, đại bản doanh của họ nhanh chóng bị phá hủy bởi các khẩu pháo điện tử của quân viễn chinh đồng lãnh địa. Nhưng con rết đến chết không buông, cựu đế quốc thực sự có rất nhiều cứ địa ẩn tàng nằm rải rác khắp hệ ngân hà. Đồng lãnh địa vì để mở đường cho cuộc viễn chinh đã bắt đầu xây dựng cứ địa trong hệ mặt trời. Ban đầu là lập tại vành đai tiểu hành tinh phụ cận địa cầu, phía sau mặt trăng và những nơi khác. Đến 8.200 năm trước, đồng lãnh địa bắt đầu thiết lập căn cứ trên địa cầu. Vị trí được chọn là dãy Himalaya, gần biên giới giữa Pakistan và Afghanistan bởi vì được đào tạo thành nhân viên nghiên cứu, đánh giá dữ liệu và phát triển chương trình nên đã trở thành một trong những thành viên của đội tìm kiếm được phái đến trái đất để tra hỏi những cư dân gần chân núi Himalaya. Sau đó, Arrow đã học được tiếng Phạn của Ấn Độ vào năm 5965 trước công nguyên, tức là gần 8.000 năm trước. Đây cũng là nguyên nhân mà nhiều người dân địa phương cho biết đã nhìn thấy phi hành cơ xuất hiện ở khu vực đó. Họ gọi nó là Vimana. Kỳ thực Vimana cũng được mô tả trong ba cuốn sách tiếng Phạn cổ điển ở Ấn Độ Vedas, Mahabharata và Ramayana. Nó được dùng để chỉnh phi hành cơ siêu tốc ở Ấn Độ cổ đại. Quân đoàn đào một đại động trong lòng núi, không gian rộng lớn có thể chứa nhiều tàu vũ trụ và 3.000 lính đồn trú, lối vào và lối ra đều nằm trên đỉnh núi. Cứ địa mới được thiết lập không lâu đã bị công phá bởi tàn quân của cựu đế quốc và tung tích của toàn bộ các thành viên trong cứ địa đều biến mất. Chỉ huy vội phái đội tìm kiếm cứu nạn xuống địa cầu tìm kiếm. Họ tìm kiếm cùng trời cuối đất trên không dưới nước và cả dưới lòng đất để cố gắng xác định chuyện gì đã xảy ra với các sĩ quan của mình và tìm kiếm tung tích hiện tại của họ. Tuy nhiên các thành viên đội tìm kiếm cứu nạn này cũng đồng dạng biến mất. Các chỉ huy lúc này đã chết lặng. Quân viễn chinh của đồng lãnh địa đại chiến khắp nơi, không biết đã chinh phục được bao nhiêu thiên hạ, chưa bao giờ gặp chuyện kỳ lạ như vậy. Trải qua rất nhiều năm điều tra cẩn thận, cuối cùng họ phát hiện Hóa ra, những thành viên trong nhóm mất tích này đã bị tẩy não và giam giữ vào sinh cơ thể sinh học, tức thân thể người tại địa cầu. Theo lời của arrow họ đã phát hiện cả địa cầu và khu vực xung quanh đó đều được đặt các tấm màn chắn năng lượng điện tử hay thứ gì đó tương tự với cơ chế nhận biết duy độ hoặc từng số tâm linh của từng sinh mệnh thể cá biệt. Nó giống như định vị GPS có thể xác định điện thoại di động bất kể bạn ở bất cứ đâu trên trái đất bởi ký hiệu tần số đặc biệt phát ra trên số điện thoại đó. Tương tự, mỗi cá thể đều tự mình phát ra một tần số năng lượng, tần số năng lượng đó là độc nhất, từ đó có thể xác định chính xác từng cá thể mà không liên quan gì đến bản thể sinh học mà sinh mệnh đó đang mang. Sinh mệnh bị đầy xuống địa cầu trước tiên sẽ chịu một loại kích điện hàng tỷ volt để xóa sạch ký ức của những sinh mệnh bất tử, thậm chí những năng lực ban đầu cũng bị thanh trừ sạch. Bước tiếp theo là thôi miên, đưa những tính tức phân thân hư giả quán thông vào bộ não trống. Sau đó họ sẽ bị tống nhập vào hệ thống luân hồi của địa cầu. Sau khi thân thể này chết đi, linh hồn phóng ra sẽ lập tức bị mạng lọc điện tử trên khắp giải ngân hà bắt giữ và sẽ bị tống trở lại địa cầu sau một lượt xử lý xóa ký ức tương tự. Cũng giống như việc thân thể thế thân có thể giam hãm các cư dân vùng lãnh địa, những thân thể sinh học này cũng được thiết kế từ hàng tỷ tỷ năm về trước, đặc biệt dùng để nô dịch, giam cầm hay gài bẫy các sinh mệnh trong khắp vũ trụ hoặc đại loại để kìm kẹp một phần dân số làm nô lệ, vân vân. Trong hàng ngàn năm, mặc dù Errol và những người ngoài hành tinh khác đã lần lượt tìm thấy những đội viên bị mất ký ức của họ, nhưng không cách nào mang theo họ rời khỏi địa cầu. Hệ thống mạng lọc mạnh đến mức bất kỳ sinh mệnh nào cố gắng đào thoát khỏi địa cầu sẽ lập tức bị nó bắt lại và sau đó bị sốc điện và tẩy não, bị đưa lại về địa cầu Bất kể sinh mệnh đó đã từng vĩ đại như thế nào và bất kể lý do nào đến địa cầu, chỉ tiến vào hệ thống luân hồi này, trốn thế nào cũng không thoát. Arrow và những người khác đã tìm kiếm trung tâm điều khiển của mạng lọc điện tử này cố gắng phá hủy nó và giải cứu những đội viên bị giam giữ, nhưng họ không thể tìm ra nó ở đâu. Nếu muốn rời khỏi địa cầu, tự hồ như chỉ có một biện pháp duy nhất, đó là tự mình khôi phục lại năng lực và ký ức của bản thân. Trong suốt 8.000 năm, đồng lãnh địa cũng đã cố gắng tìm mọi biện pháp để giúp những tù nhân phục hồi lại ký ức của mình, nhưng đều vô ích. Cho đến ngày nay, những đội viên bị mất ký ức của họ vẫn là cư dân của địa cầu. Những sinh mệnh khuyết ký ức này có xu hướng chăm sóc tốt cho thân thể của mình bởi vì họ luôn nghĩ rằng đó là chính mình. Tuy nhiên, thân thể này vô cùng khó chăm sóc, nóng lạnh, đói, khát đều không chịu được. Chưa kể còn sinh bệnh một ngày nào đó. Dây dứt hơn nữa, họ một đời đều vì cái thân thể ấy mà buông ba. Đối với một sinh mệnh có linh hồn vĩnh cửu mà nói, cách sống này còn thống khổ hơn cả cái chết. Mặc dù người mất ký ức có thể không biết điều đó, nhưng may mắn là họ đã nhìn thấy một tia hy vọng khi mà hai bậc trí giả đã đào thoát khỏi nhà ngục địa cầu hai bậc trí giả tu luyện đắc đạo. Theo cách nói của Arrow 2.500 năm trước, một cá nhân trên địa cầu đã tự mình vượt ngục thành công. Điều này khiến cho một người ngoài hành tinh luôn ngạo mạn như Arrow thập phần bối phục. Sự tình mà nền văn minh công nghệ cao làm chủ công nghệ du hành thời không đã nghiên cứu hàng ngàn năm mà làm không nổi. Một người trái đất tưởng chừng nhỏ bé và kém cỏi lại tay không mà làm được làm sao có thể không ngưỡng mộ cho được. Người trái đất này chính là Lão Tử. Errol gọi ông là một trí giả vĩ đại. Cho rằng ông ấy phải có một sự liễu giải phi thường triệt để về sinh mệnh vĩnh hằng mới có thể có được năng lực tuyệt vời như vậy. Errol thậm chí còn đọc thuộc lòng những câu trong Đạo Đức Kinh bằng tiếng Anh, trong đó có đoạn nói Ngộ sở dĩ hữu đại hoạn giả vi ngộ hữu thân, cập ngộ vô thân, ngộ hữu hà hoạn. Chính là nói, một người sơ dĩ phải chịu thống khổ bàn đại là vì anh ta có cái thân thể này. Giả sử không có thân thể này, anh ta còn thống khổ nào nữa đây? Còn có một việc khác tìm ra phương pháp đột phá là Phật Thích Ca Mâu Ni. Tuy nhiên, nói rằng giáo lý sơ khởi của Phật Đà đều đã bị trà trộn cải biến hoặc thất lạc biến dị sau một nghìn năm. Đây là một điều vô cùng đáng tiếc. Vậy hai vị đại năng lực này có điểm gì chung để có thể thành công thoát ly khỏi trái đất? Một thánh nhân nói rằng nội dung trong suốt 40 năm giảng pháp của Thích Ca Mâu Ni và đạo đức kinh của lão tử đều nói đến một từ đức trên thực tế, trong nền văn minh cổ đại huy hoàng 5.000 năm của Trung Hoa, bất chấp những cải hoán về triều đại và lãnh thổ, nhưng tổng thể văn hóa vẫn luôn một mạch kế thừa lẫn nhau và chữ đức luôn xuyên suốt. Các bậc đế vương và tướng sĩ đều giảng dĩ đức phục nhân. Người nắm quyền lực trong tay không thể tùy tiện sử dụng quyền uy mà cần kính thiên địa, yêu thương thần dân. Đại bộ phận đại chúng, những người lao động và buôn bán cũng giảng tích đức hành thiện. Đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm, đừng thấy việc ác nhỏ mà làm. Các ngành các nghề đều giảng dĩ đức vi tiên, ưu tiên trọng đức. Cả việc dụng võ cũng trước hết giảng võ đức. Lại nói, nền văn hóa cổ xưa của chúng ta là văn hóa thần truyền. Nếu những gì nói là chân thực thì hẳn từ đức cổ lão và mỹ lệ này có thể là cách để chúng ta tìm lại chính mình và nhảy thoát khỏi cái lồng giam của địa cầu. Đây cũng là điều mà nữ y tá Mark Android để lại trong bức thư cuối cùng rằng có người chúng ta cần phải nâng cao chính mình bằng nỗ lực cố gắng vượt lên từng thứ sinh mệnh con người, đồng thời thay đổi nhận thức và hiểu biết của chúng ta về việc chúng ta thực sự vốn là những sinh mệnh có linh hồn bất diệt và bắt đầu ngừng tin vào dối trá rằng chúng ta chính là những cơ thể sinh học này. Như vậy, theo người ngoài hành tinh Errol, nhiều dân cư của đồng lãnh địa đang bị nhốt tại nhà tù trái đất. Và nền văn minh hết sức tiên tiến của họ cũng không cách nào cứu được những thành viên này. Nhưng những con người nhỏ bé chúng ta lại có thể thông qua tu luyện mà thoát đi khỏi thế gian. Còn bạn, bạn có tin vào những điều mà Errol tiết lộ cùng với lời nhắn nhủ cuối cùng của nữ y tá Matt Android không?